Mà em thấy tối hôm đó anh bước bên ai Cả hai đều say mà tôi sách cô ấy trên bài Em thấy những tin nhắn vẫn muốn tin anh Không quan tâm anh đúng sai một ý đã trao trái tim đó trời đâm sâu no no no no baby no no no no no yeah. đến với anh có lẽ là điều tồi tệ nhất một người con gái như em quá nhiều điều để mất không như anh chỉ có đôi câu thơ